rồi lời nói đầu tiên xin cho mình chào đến toàn thể tất cả anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua trên máy nha anh em đó ngoài ra thì mình còn nhận làm thêm nè tài xỉu và sóc đĩa trên máy đó những anh em mà đang dùng cái hệ điều hành Android đó Android nha anh em lưu ý cho mình Android Shop Play đó có Shop Play chứ không phải iOS đâu nha đó trên trên ờ, bàn đây mình đã để sẵn một cây Samsung và mình sẽ mở cho anh em test cho anh em là nó như thế nào đây một cây Samsung Oppo cái gì cũng được miễn sao có Android cho anh nha anh em rồi chờ mình một tí mình sẽ mở máy lên nè đó, chờ mình 5 giây rồi ok đã có cho anh em đây khi á, anh em đi chơi anh em mình chỉ cần vào trong xe play nè lưu ý cho mình nè để nè xe play nè đó đi chơi tập trung đúng không có xe play rồi tải bầu cua sóc đĩa hay cái gì cũng được miễn sao ấy còn hôm nay mình sẽ làm về bầu cua nha anh em đó bầu cua 2021 2022 2023 đó cái nào cũng được hết anh em chỉ cần tải một cái về cho mình bất cứ cái nào cũng được mình sẽ lấy luật hoặc là một cái game hack về cho anh em còn cái video này á mình sẽ giới thiệu cho anh em là về bản hack nha anh em đó bản hack là như thế nào thì các bạn hát á, là mình tải về trong máy của mình chơi mãi mãi và chọn đời nha anh em đó anh em về vừa làm cái được vừa làm tay con được ok chưa đó còn á, lấy quy luật á, thì anh em mình chỉ làm tay con thôi nha rồi và sòng sới của người ta và chơi theo tiếng đó bây giờ nè mình đã tải sẵn về máy bầu cua 2021 đây mình sẽ bấm vào cho anh em xem đó, mình để ra cho anh em thấy rõ hơn rồi khi vào game chơi nó sẽ có một chút nhạc xuân nổi lên chút nhạc xuân nổi lên à, mình sẽ lưu ý là mình sẽ tắt cái nhạc xuân ở đây để giao lưu với anh em dễ hơn bấm vào nè đó để đây cho anh em nghe anh em nghe rõ đúng không đó có một chút nhạc xuân cho nên nữa nha rồi anh em để nè thường thường anh em đi chơi á, nó sẽ có một cái dòng mã số một là nằm ở giữa hai là nằm trên đầu ba nằm dưới được chưa còn cái bảng này nó đã nằm ở dưới đít 5 IH 5011 894 245 256 anh em chỉ cần chụp cái màn hình lại cho mình để mình gửi cái quy luật qua còn cái này á, là cái bảng hát nha anh em bảng hát lại trong máy của mình chơi mãi mãi rồi mình sẽ test một hai cây xanh chính trước rồi xong mình chuyển qua làm à, cái cho anh em xem cây này mình thích con bầu mình mở nè không có bầu tiếp theo nè mình sẽ thức con cua mở cua nè có một cua tiếp theo nè cá nha anh em rồi không có cá đi bù đời hết đó ba cây ăn được một cây thu hai cây thì coi như là thua đúng không rồi bây giờ là mình sẽ làm cái trước cho anh em mình đóng vào nè đó chờ mình một tí nha mình sẽ làm cái trước đúng không mình sẽ mở thử nè rồi mình đóng lại nè rồi bây giờ nè mình muốn né con nai và con uh, bầu mình sẽ mở cho anh em nè né con nai và con bầu đó thấy không tiếp theo nè mở nè đó đã né nai và né bầu nha anh em rồi tiếp theo nè anh em mình á mà muốn ờ, né con gà và con cá ví dụ như anh em muốn né con gà và con cá nha để mình mở cho anh em nè đó thấy không tiếp theo nè đó vẫn mắc gà và mắc cá nha đó né anh em muốn né bao nhiêu cũng được hết né bao nhiêu cũng được hết rồi bây giờ nè mình sẽ chuyển qua là cái chế độ làm tay con nha anh em mình uh, mở ra trước đầu tiên cây xanh chính trước nè hai cá một nai đúng không rồi anh em chờ cho mình một giây lát thôi đó bây giờ nè mình sẽ lắc ờ, thêm một cây nữa cho nó vui mở nè đó hai bào một cua anh em thấy không bắt đầu từ cây này trở đi á, mình sẽ đánh cho anh em nè rồi bao nhiêu dùng cái bầu cho mình đó mở một bầu hai cá đó game chơi khó thua lắm nha anh em lưu ý cho mình khó thua rồi tiếp theo nè anh em đó bây giờ nè nó đã ra cua rồi nè mình mở nè anh em mình biết trong đầu mình ra cua luôn đó anh em cua nai cua nai tôm đó anh em cứ xem và nghe nhạc bình thường cho mình đi mình mở nhạc nhỏ lắm rồi ừ. nhìn bảng là đẹp mà đúng không rồi mình đóng lại nè cái này á ra nai nha anh em đó nai này mở nè hai nai ăn tắt hai gối một chỗ hai nai một cá êm đúng không bình thường á như mấy cái này á, anh em mình hay đánh sót một cây nai đúng không nhưng mà mình đã đánh khác tại mình đã biết cái luật nào đó thì mình sẽ đánh tôm nha anh em mở tôm nè đó đánh nai là đi bù đời rồi đó hai cua một tôm đây mình sẽ test cho anh em thêm hai cây nữa được chưa thêm hai cây nữa hai cua một tôm rồi đúng không rồi đóng lại nè cây này có cua nè đó đẹp đúng không tiếp theo nè cua tôm nai cua tôm nai chuẩn bị nè để cho anh em coi nè đó mình đóng lại nè mình phân thích cua nha anh em mở tiếp cho anh em xem nè cua nè đó bao nhiêu tất cả đều ăn rồi mình ngưng tại đây nha đó anh em á, đi chơi chỉ lưu ý cho mình tất cả những chỗ nào cũng được lưu ý cho mình những cái dòng này nè đó quan trọng cái dòng này nè chỉ cần chụp màn hình lại thôi nha anh em chụp màn hình là bên đó lại là mình sẽ gửi quy lực hoặc là những cái bạn hát qua để cho anh em chơi anh em cần một cái game nào đó tài xỉu sóc đĩa gì cũng được hết mình làm nhận làm tất cả cho anh em đó giá cả thì hợp lý mềm mại êm ái rồi bây giờ mình sẽ thoát ra rồi lưu ý lại từ đầu nè đi chơi chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android đó CH Play nha anh em đó tất cả mọi loại game trên đó mình có thể hát được cho anh em hát được cho anh em hết game nào cũng được hết và ngoài ra thì mình nhận làm đồ cho anh em luôn bất kể mọi loại đồ nè tài xỉu bài lá sóc đĩa bầu cua và những cái loại điện thoại đánh bài hiện đại không có trên thị trường tất cả những mọi loại mẫu nha em không có trên thị trường mình nhận làm tất cả đó à, anh em biết tới mình rồi thì cho mình gửi lời cảm ơn đó những anh em đang đang xem cái vô này cái video này á, cho mình xin một like và một subscribe vào kênh nha anh em rồi chào tất cả các anh em